Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 10 tháng 5 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ hai này cho thấy, bạn tuổi Tý cần cẩn thận với tác động tiêu cực của ngũ hành lục xung và cái điều này khiến bạn dễ nổi nóng, quyết định mọi thứ trong vội vàng. Nhất là hôm nay sẽ có những lời xúi dục, bạn nên chọn lọc lời gì nên nghe, lời gì không nên nghe đấy nhé. Bên cạnh đó bạn tuổi Tý trong ngày này lại gặp được ngày có chính ấn hỗ trợ cho nên bạn tuổi Tý nâng cấp vị trí của mình trong mắt mọi người. Tuy nhiên, một điều bản mệnh nên lưu ý làm việc gì cũng đừng quá nhiệt tình, nếu không bạn sẽ thấy mọi thứ bị phản tác dụng đấy. Nếu muốn giúp ai đó hãy giúp sức trong khả năng của mình, đó chính là cách hỗ trợ tốt nhất trong ngày này cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cho thấy bản mệnh tuổi Tý dễ bị vướng vào những vấn đề liên quan tới tiền bạc, do đó nên tìm cách tránh từ sớm. Nếu ai đó hỏi vay tiền bạn cũng đừng từ chối thẳng thừng mà nói cho họ biết khó khăn hiện tại của mình để đối phương thấu hiểu. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, Do đây là ngày xung với tuổi của bổn mạng, mọi dự tính trong công danh, tình cảm, tài lộc nên có sự cẩn trọng. Có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến, Cẩn trọng khi đi đường, sử dụng máy móc, xe cộ có rủi ro, tình cảm không tốt. Giao thiệp với mọi người có nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Ngày sung của bổn mạng, ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ, hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước, giao kết hoặc tổ chức tiệc tùng, hội họp. Có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa, tài lộc trung bình hoặc có quà tặng. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Ngày sung của bổn mạng, có người bất đồng ý kiến với mình. Nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi, hy sinh mới có kết quả. Hoặc có thể không nên tiến hành mà hãy để vào một ngày khác. Nên cẩn trọng trong sự đi lại, di chuyển. Tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân, bè bạn đến giúp đỡ. Hao tài về mua sắm, quả cáp. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Ngày sung của bổn mạng. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự, có tài lộc nhưng hao tán về giao thiệp vui chơi, giải trí gặp lại người xưa, có người đi xa, thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển, đi xa. Trong mọi chuyện có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Tử vi tuổi nhâm tý, thuộc mệnh mộc. Ngày sung của bổn mạng, nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt, có tin không tốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Con số may mắn 37, 40. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường tím, trắng. Quý nhân phù trợ tí, mão. Tử vi tuổi Sửu với bạn tuổi Sửu trải qua ngày thứ hai này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có cục diện Sửu ngọ tương hại cho thấy tự bản thân bạn tuổi Sửu có thể gây ra cho mình một vài vấn đề rắc rối ngày hôm nay. Giải pháp duy nhất cho vấn đề chính là bạn cần phải chậm lại. Chớ có hấp tấp vội vàng trong những tình huống nan giải. Sự bình tĩnh chính là chìa khóa cho bạn đấy. Ngày này với bạn tuổi Sửu may mắn nhờ có chính tài giúp sức cho nên với những vấn đề liên quan tới tiền bạc của bạn lúc này đều có thể tìm cách xử lý ổn thỏa có một số người còn nhận được tiền từ người bạn hoặc người thân giúp đỡ trong thời gian khó khăn này. Bên cạnh đó với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này mang lại tín hiệu tốt cho những ai muốn cải thiện vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ hội để bạn tăng cân hay giảm cân lúc này sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn nếu bạn đủ tập trung và quyết tâm. Bạn nên nhớ rằng không có gì dễ dàng cả, khởi đầu tốt là lợi thế nhưng nếu gặp khó khăn sau này đừng vội bỏ cuộc tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm, nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, Mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Có tài lộc, có tin xa, sự cầu mong về đi lại, di chuyển có sự trở ngại chút ít. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Có tài lộc, tuy nhiên dù có nhiều cơ hội đến với mình cũng nên chia sẻ hoặc lưu ý đến quyền lợi của những người khác thì mới tốt e có sự ganh tị ở phía sau. Về tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn. Có chuyện dày già, sinh chuyện không hay. Có đám tiệc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn hao tán tài lộc vì giao thiệp, chia sẻ, giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ. Gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm, nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt, Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới, có tin xa hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn. Có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ. Tài lộc trung bình. Con số may mắn 10 39. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ tí, sửu. Tử vi tuổi dần. Trong vận trình ngày thứ hai này, xem tử vi chỉ ra rằng, với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có ngủ hành tam hợp che chở, cho nên với bạn đang có được tín hiệu tốt về chuyện tình cảm, và bạn có thể hợp tác bền lâu cùng người bạn đồng hành của mình, nếu như bạn chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ, những sự thật và không có gì hơn thế với họ. Quan trọng là sự thấu hiểu và chân thành từ hai bên, đó lại điều cần thiết để tình bạn càng thêm bền chặt hơn. Và ngày này, nếu bạn tuổi dần muốn tránh những bất hòa, mâu thuẫn không mong muốn ngày hôm, do có sự xuất hiện của tỷ kiên chiếu mệnh thì tốt nhất là hãy khách quan một chút. Đừng nhìn nhận mọi việc dưới góc độ cá nhân, và rồi để bản thân vướng vào tranh cãi với những nhân vật quyền lực nếu không bạn sẽ đau đầu đấy. Bên cạnh đó, trong ngày này, bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, khuyến khích bản mệnh tìm cách để thay đổi việc kinh doanh, buôn bán của mình để thu hút tài sản, tiền bạc về phía mình. Có thể trước đây khó khăn nhưng khi tìm ra được cách thức phù hợp bạn nên thực hiện ngay thôi, đừng chần chừ do dự nữa. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Hết sức tránh sự đàm luận, tranh cãi, sẽ không giải quyết được gì mà còn gây sự bất hòa, xích mích thị phi. Không nên nóng tánh vội vàng khi có chuyện xảy ra trong ngày cần phải giải quyết hoặc nhận được những tin tức tạo nhiều áp lực cho mình trong công việc, tình cảm. Nên sắp xếp ổn định lại công việc, không nên tin cẩn người khác. Cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Sức khỏe, tài lộc không tốt hoặc vào nhanh ra nhanh. Hạp các nghề thể thao, sửa chữa, pháp luật, y tế. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại. Ngày có tiệc tùng đình đám, hoặc có sự gặp gỡ, có tin của thân nhân, bè bạn, nhưng cũng không nên bày vẽ thêm, có chuyện không như ý, bất hòa trong nội bộ. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mít lòng, thiệt thòi. Nên tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước. Ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân, bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi. Mong cầu về tiền bạc khó thành công. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Có khách bè bạn đến, hoặc nhận được tin tức của họ. Có tài lộc, Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Con số may mắn, 37, 42. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, hợi, sửu. Tử vi tuổi Mão. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho thấy, bạn đang chịu tác động của ngũ hành Mão ngọ tương phá, dự báo có nhiều điều kiện gây ra bất lợi cho con giáp tuổi Mão trong thời điểm này, hôm nay bạn nên nhún nhường một chút, dù thế nào cũng không nên đối đầu vì sẽ có những thiệt hại mà bạn không thể đoán trước được dù làm gì lúc này cũng phải cẩn trọng, chậm mà chắc sẽ tốt hơn cho bạn đó. Lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này, bạn tuổi mão đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bản mệnh là không phải ai cũng sẵn sàng nghe sự thật về những hành vi, ứng xử của họ. Thế nên ngày hôm nay, bạn tuổi mão hãy cố gắng tránh những mâu thuẫn không cần thiết bằng việc đừng nói ra những lời quá khó nghe nhé. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì hơn. Trong ngày này, may mắn là bạn đang gặp được ngày có mộc hỏa tương sinh, cái điều này đưa tới những điều kiện thuận lợi để bạn có thể cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Nếu bị khó ngủ thì lúc này bạn cũng tìm ra cách phù hợp, bạn nhận ra tầm quan trọng của giấc ngủ sâu nên không thể lơ là việc này như trước. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự, tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Trong nhà hoặc trong công sở nếu có dự tính gì thường gặp sự trễ nải, rời hẹn, sai hẹn. Tuy nhiên cũng không phải là điều xấu. Hoặc sự việc xảy ra sớm hơn dự tính nhưng sự kết thúc cũng không được như ý, ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, người khác phái. Có tin tức. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn, đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc, tiệc vui, quà tặng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc. Có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ, có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Có hỷ sự, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, đình đám, lộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc, có tin xấu về bệnh tật, đi lại, di chuyển. Con số may mắn 1544. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Sửu thân. Tử vi tuổi Thìn Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh đưa đến cơ may kiếm tiền cho con giáp tuổi thìn, nếu có cơ hội để bạn vừa phát huy năng lực vừa có thể gia tăng thu nhập cho mình thì bạn nên chớp lấy, đừng vì e ngại hay lưỡng lự mà bỏ đi những gì đang có. Có thể giai đoạn đầu có những khó khăn nhưng nếu chịu khó khắc phục thì không có gì việc gây trở ngại cho bạn được cả.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 nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc việc xảy ra không đúng như ý muốn. Mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, mít lòng. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý. Ngày nhận được nhiều tin tức và nhiều công việc đến. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, cẩn trọng đề phòng rủi ro, tai nạn có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim. Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề tiền bạc có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất chắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ và mình. Ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự phản bội. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Nếu không như vậy ngày có nhiều sự trắc trở, rủi ro, sức khỏe không tốt hoặc có chuyện buồn giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro, có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Con số may mắn 47, 66. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường trắng ghi. Quý nhân phù trợ dần mùi. Tử vi tuổi Tỵ với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng, dưới sự xuất hiện của tam hội phù trợ, cho thấy một nhân vật mới mẻ nào đó sẽ mang đến cho con giáp tuổi Tỵ thật nhiều nguồn năng lượng, sự hứng khởi. Đây là lúc để học hỏi, để đón nhận và để chia sẻ. Chính nhờ thế, bạn sẽ trưởng thành hơn và có cơ hội trải nghiệm một ngày ý nghĩa hơn rất nhiều. Và với bạn tuổi Tỵ, với những cảm xúc mới mẻ, thú vị dường như đang tuôn trào trong con người bạn tuổi Tỵ ngày hôm nay, khi mà bạn đang gặp được ngày có thực thần che chở. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để bạn bộc bạch với mọi người xung quanh, nhất là những người mà bạn tin tưởng, sẵn sàng để chia sẻ những ưu tư trong lòng mình. Và bạn biết mình cũng là con giáp chi kỷ hết lòng vì bạn bè, ai kết bạn được là phúc đức cả đời. Bên cạnh đó trong ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, không tốt cho khía cạnh sức khỏe của bản mệnh, lúc này bạn chớ nên suy nghĩ quá nhiều kẻo lại khiến tình hình sức khỏe trở nên tệ hơn. Có những việc chỉ cần xem nhẹ một chút, nghĩ thoáng một chút cho an lòng thì sẽ tốt hơn cho bạn và những người xung quanh. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Có sự may mắn về tiền bạc nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Có tin xa, nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim. Tốt hơn nên noi theo đường hướng cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm trích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc, truyền tình cảm thoải mái vui tươi, tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp mua sắm tiền của sự đáo hạn định kỳ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Có việc xảy ra như đã dự tính, hoặc công việc đã lâu nay có sự hoàn thành, kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Nếu việc chưa xong mà lại gặp chuyện mới thì nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Con số may mắn 51 68. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường vàng xám. Quý nhân phù trợ dần mão. Tử vi tuổi ngọ. Trong vận trình ngày thứ hai này, với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngọ ngọ tự hình, điều này nhắc nhở con giáp tuổi ngọ đừng để sự ghen tị của những người xung quanh khiến cho bạn cảm thấy buồn lòng. Và bạn hãy nhớ rằng đó là vấn đề của riêng họ, không phải của bạn. Việc của bạn là nỗ lực làm tốt nhất những gì trong khả năng có thể, vậy thôi là được rồi. Và trong ngày này với bạn tuổi ngọ, tốt nhất là nên tạo khoảng cách với đám đông, khi trong ngày bạn đang bị thương quan gây hại và bạn nên có những kế hoạch tự chủ, độc lập của riêng mình. Các hoạt động cá nhân sẽ mang lại hiệu quả cao hơn các hoạt động nhóm trong ngày hôm nay đấy, đừng chỉ vì chiều lòng ai đó mà phí thời gian của chính bạn nhé trong ngày này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng, điều này lại không hề tốt cho những ai đang mắc bệnh mãn tính, do đó, bản mệnh chớ nên chủ quan, ngoài việc uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ thì dù làm việc gì bạn cũng chỉ làm vừa sức, không nên ham công, tiếc việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc. Nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan ngày không nên mưu cầu việc lớn, giới hạn sự di chuyển, giao thiệp, tin tức xấu, cẩn trọng sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có chuyện buồn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm, tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. Nên hành động một cách bình thường, có tin xa, hoặc gia đạo có khách đến, có tài lộc, Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng, tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc, có sự trách oán, hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc. Nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn, giới hạn sự di chuyển, giao thiệp, có tin tức, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, mất hòa khí, có khách người thân đến, hoặc có lộc nhỏ. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, nên giới hạn trong việc giao thiệp vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc can giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Con số may mắn 53 77. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ Sửu, Ngọ. Tử vi tuổi Mùi với bạn tuổi mùi bước sang ngày thứ hai đầu tuần này, có xuất hiện tam hội phù trợ, dự báo con giáp tuổi mùi ngày hôm nay sẽ có một cuộc trò chuyện rất thú vị với một nhân vật đáng ngạc nhiên nào đó. Thông qua cuộc trò chuyện ấy, bạn sẽ hiểu thêm về bản thân cũng như chính người ấy nữa. Lắng nghe bằng tất cả trái tim, sự chân thành nhé. Ngày này với bạn tuổi mùi, lại thêm có chính tài chiếu mệnh cho nên bạn đang có được báo hiệu, nguồn tài lộc được dồi dào, rất có thể sẽ có được sản nghiệp, tài vận tốt. Và điều này cho thấy con giáp tuổi mùi có chỗ dựa vững chắc, có thể là vì bạn đã có khoản tiền tiết kiệm đảm bảo cho cuộc sống. Nếu muốn thử kinh doanh gì vào thời điểm này thì bạn cũng có thể thử sức nếu bản thân cho rằng đó là việc hợp lý. Ngày thứ hai này cũng có sự xuất hiện của ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho những ai muốn cải thiện những việc liên quan tới tiền bạc, nhất là những ai buôn bán online lúc này tìm thấy cơ hội mới khá tốt để kinh doanh. Tuy nhiên, đừng chỉ chạy theo lợi nhuận, hãy phục vụ khách hàng bằng cái tâm của mình bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Gia đạo có đám tiệc hoặc có sự họp mặt, hội họp, có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, có sự hao tốn trong sự di chuyển, đi lại hoặc về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm, ý hợp. Chuyện của việc làm hay vui chơi, tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình. Có tin buồn ở xa, nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh, không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi. Không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt, nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định ký. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Tuy nhiên có sự chậm chạp hoặc trắc trở, nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ có sự hao tốn, có tin buồn, không như ý, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Con số may mắn 18, 45. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng. Quý nhân phù trợ Hợi, Mão. Tử vi tuổi thân với bạn tuổi thân trải qua ngày thứ hai này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng, bạn cần phải cẩn thận với tác động xấu từ thiên quan chiếu mệnh, bạn nên nhớ rằng, để có được sự tôn trọng ngày hôm nay, người tuổi thân đã phải nỗ lực rất nhiều. Vậy thì hãy đảm bảo rằng bạn giữ được danh tiếng mà mình đã tạo dựng. Bạn cần cưỡng lại những cám dỗ tìm đến với bạn trong ngày này và phản bội lại những giá trị của chính bạn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp kim hỏa xung khắc, dự báo sự bất đồng ý kiến có thể dẫn đến những xung đột trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai bướng bỉnh, thích thể hiện cái tôi. Thực tế là bạn thông minh hay không ai cũng biết rồi mà bạn hơn, còn kiến thức thì bao la, bạn không cần là kẻ biết tuốt đâu. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 29 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Bản mệnh lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác, không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, hoặc có sự hư hại, chậm trễ. Có tin buồn. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng, hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Ngày không nên bày vẽ thêm hoặc kéo dài, nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng. Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Nên giới hạn trong việc giao thiệp, vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa, con số may mắn, 21, 65. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, trắng. Quý nhân phù trợ, thìn, dậu. Tử vi tuổi dậu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, với bạn tuổi dậu ngày này, thay vì lời nói, thì bạn hãy chứng tỏ bằng hành động của mình, bởi trong ngày bạn đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, đây là ngày mà những hành động của bạn sẽ giúp bạn chứng tỏ mình nhiều hơn, nhờ thế bạn cũng sẽ gặt hái được những phần thưởng giá trị. Hãy dành cho mình một ngày thật bận rộn với công việc nhé. Và với bạn tuổi dậu, đặc biệt là với những bạn nữ là con giáp có phúc khí hơn người, tuổi càng nhiều càng là báu vật làm cho bạn người mê nữa. Trong ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này không tốt cho những mối quan hệ xung quanh của bản mệnh, dù không vừa ý việc gì đó, bạn cũng nên tránh nói lời khó nghe khiến người khác tức giận.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 Tình cảm tốt, vui vẻ. Có người đến nhờ và mình. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có đám tiệc tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, ăn uống. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều không nên. Chỉ là ngày nên sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp. Nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân. Có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ. Ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Tình cảm tốt, có người đến nhờ và mình. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, gặp lại người xưa, bạn cũ. Tuy nhiên mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Con số may mắn, 43, 50. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh, đen quý nhân phù trợ tí tuất. Tử vi tuổi tuất với bạn tuổi tuất bước sang ngày thứ ba này, thầy Tử Vi chỉ ra rằng, trong ngày có sự xuất hiện của ngũ hành tam hợp phù trợ cho thấy, đời sống tình cảm của con giáp tuổi tuất là điểm nhấn của ngày hôm nay, vậy đây là cơ hội để bạn tăng nhiệt trong một mối quan hệ nào đó. Nếu bạn đang băn khoăn về việc có nên thân mật hơn với đối tác thì đây là lúc thích hợp đấy, đừng chần chờ nữa nhé. Lại thêm trong vận trình ngày này đang có được thiên tài chiếu mệnh dự báo con giáp tuổi tuất dễ có vận may về tiền bạc, tài lộc, có thể bạn sẽ xoay chuyển biến họa thành may, khẳng định được tài năng của mình khi bị dồn vào hoàn cảnh khó xử nào đó. Tuy nhiên, khi đạt được điều gì đừng vội ba hoa hay mua sắm quá tay, hạn chế sự phù phiếm của bản thân nếu không muốn bị người khác xì xào ngày này bạn tuổi tuất cũng đang gặp được ngày có thủy hòa tương khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, có thể là do thời tiết thay đổi và cơ thể bạn không thể thích ứng ngay được nên dễ bị ốm vặt. Những ai hay cảm hắt xì thì lúc này dễ bị ốm hơn, nên cố gắng nghỉ ngơi và uống nước nhiều hơn bạn nhé. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng, nếu không sẽ có sự phiền lòng, trách oán không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt, đề phòng rủi ro tai nạn bất chắc khi đi đường, làm việc. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền, sự rủi ro, đảo lộn, bất chắc rất dễ đến. Nội bộ gia đình, công sở không nên tranh cãi vì không chỉ đến có một chuyện. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro thị phi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có người đi xa, có tin xa. Tử vi tuổi mậu Tất thuộc mệnh mộc. Ngày sung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin xa, một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi canh Tất thuộc mệnh kim, có tin tức về chuyện tình cảm ở nơi xa, hoặc nhà có khách bè bạn đến theo lời hẹn. Không nên hấp tấp vội vàng quyết định nhanh chóng, kết quả sẽ không tốt. Có tài lộc, có tin xấu về sức khỏe, công danh của người thân. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc, gặp trở ngại. Chuyện tình cảm chớ nên dây dưa không tốt. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy. Mọi việc đều có thể xoay chuyển, tốt xấu lẫn lộn, nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn có sự hư hại, rủi ro nhỏ, hoặc sức khỏe không tốt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Con số may mắn 12, 39. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường nâu, xám. Quý nhân phù trợ dần, ngọ. Tử vi tuổi hợi Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, với bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh thúc đẩy con giáp tuổi hợi cảm thấy sẵn sàng cho những trải nghiệm mới mẻ, bạn bị cuốn hút bởi chúng và không thể cưỡng lại. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để bạn làm mới mình và có thêm những phút giây giá trị hơn trong đời sống. Lại thêm trong ngày này với bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc chỉ ra rằng với bạn tuổi hợi có thể có điều gì đang bị đi sai hướng, có thể là quyết định liên quan tới tiền bạc hoặc mối quan hệ. Dù là việc gì thì cũng chớ nên để cảm xúc lấn át bạn nên xem xét cả khía cạnh khác nữa để cân nhắc thêm nhé. Và xem tử vi cũng chỉ ra rằng, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm Tân Sửu, bản mệnh nhớ lưu ý rằng ngày này không trị bệnh ở đầu. Do đó, bản mệnh nên tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Và hôm nay cũng không thuận lợi để cho bạn xuất hành đi xe, nếu có công việc bắt buộc phải đi xa thì phải xuất hành theo những hướng tốt như hỷ thần hướng chính đông và tài thần hướng chính tây để tăng thêm vận may tới với mình. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng, có tin tốt thuận lợi về tình cảm cũng như về tài lộc. Nếu có người đến bàn chuyện hùn hạp, hợp tác thì nên nhận lời. Có tin tức ở xa, có người quay trở về, có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ. Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thiên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy. Nên tỏ bày ý định của mình cho mọi người hiểu dễ có sự trách oán hoặc gặp chuyện trắc trở, buồn phiền. Có tài lộc nhưng cũng dễ hao tán. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin xa, hoặc có sự gặp gỡ. Con số may mắn, 38, 15, 22. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, tím, vàng quý nhân phù trợ, mùi tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.